Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Sơn VS Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những sản phẩm trên Clickbank Làm sao nó có thể uh, giúp cho bạn dễ bán hàng được hơn Và đây chính xác là cái cách làm sao giúp cho bạn uh, kiếm được tiền online hiệu quả với trên Clickbank Thì bạn đã nhớ xem video từ đầu đến cuối Và nếu như bạn ờ, yêu thích cái video này thì đừng quên bấm một nút like nha Rồi, thì trong video này thì bạn khi mà chúng ta bắt đầu sản phẩm với Clickbank á, thì chúng ta cần phải lưu ý một vài những điều như sau đây là các bạn đó, và tôi luôn luôn khuyến nghị cho các bạn đó, đó là khi mà chúng ta bắt đầu á, thì cái điểm uh, gravity này nó là điểm rất là quan trọng đó, để chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm tốt hay không đó, và nó có dễ bán hay không và nó có phù hợp với mình để xem rằng mình có tiếp thị được cái sản phẩm này đấy thì nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu ờ, kiếm tiền online với Clickbank và học cái cách làm sao đó kiếm được 1.000 đô la đầu tiên à, từ online trên mạng thì bạn cũng có thể tìm hiểu tôi trên kênh YouTube đó là Sơn ps nha hoặc là bạn cũng có thể là gõ cái từ khóa là Sơn Piat Clickbank ở đây sau đó bạn vào trên kênh YouTube của tôi thì cũng có rất là nhiều những cái video mà tôi đã chia sẻ tôi đã hướng dẫn tôi đã dạy cho các bạn về cách để kiếm tiền với Clickbank thì bạn cũng có thể bắt đầu hoặc là đăng ký ở đường link phía bên dưới ở phần mô tả video này và đặc biệt hơn nữa thì bây giờ thì tôi đang làm ra một cái bộ đó là cái series đó, thì sau này khi mà mỗi khi mà có cái bằng chứng rút tiền từ những học viên uh, thì tôi cũng sẽ uh, quay lại cái video đó theo từng tháng ví dụ như bây giờ là ờ, uh, trải qua tháng 7 và tháng 8 thì tôi đã quay lại những cái video kết quả bằng chứng tháng 7 tháng 8 bởi vì cũng có rất là nhiều người bạn hỏi rằng ô uh, không biết rằng khi mà làm Clickbank uh, theo những hướng dẫn của Sơn PS như vậy thì đã ai ra được kết quả hay chưa thì tôi cũng đã quay lại để làm sao đó là có thể bọc chứng để các bạn cũng có thể là có cái một cái niềm tin mạnh mẽ quyết liệt hơn để chúng ta mới bắt đầu được với Clickbank ok thì khi mà bây giờ các bạn đã biết uh, vào trong giao diện của Clickbank rồi thì bây giờ chúng ta phần đăng nhập và các bạn vào phần là Marketplace ở đây thì đây là cái phần là nick size những cái ngách thị trường mà chúng ta có thể là lựa chọn để chúng ta kinh doanh với sản phẩm trên Clickbank nó thì có rất là nhiều ngách nhưng thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái sản phẩm nào thị trường nào và tôi cũng có một vài cái gợi ý để làm sao đó bạn cũng có một cái uh, uh, lựa chọn mới bắt đầu để mình có thể đúng đắn được hơn để sau này khi mà các bạn um, đã quá quen với nó rồi mà bạn muốn scale up lên bạn muốn nhân bản nó lên thành nhiều những cái sản phẩm những cái ngách khác nữa thì đây là cái quyền lựa chọn của các bạn nhé rồi à, giả sử đi bây giờ nếu như bây giờ là tôi thì tôi sẽ lựa chọn một vài những cái ngách cái ngách sai nó cái cái ngách thị trường nó dễ để bắt đầu có thể là về cooking này thì tôi cũng đã từng chia sẻ cho các bạn về cái ngách cooking này rồi đúng không nào đấy thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ mở một cái tác mới ở đây ngách cooking đấy hoặc là những cái ngách nó liên quan nó về uh, uh, sản phẩm um, ở đây self help trong cái phần self help uh, thì tôi sẽ lựa chọn đó là phần là uh, marriage and relationship uh, marriage and relationship đó. hoặc là trong cái phần là spiritual trong cái phần spiritual đây thì bây giờ tôi sẽ lựa chọn cả phần spiritual này spiritual đây nó là cái ngách về tâm linh đó cái ngách này tôi cũng rất là thích đặc biệt với nó rồi ngoài ra thì có một cái thị trường khác đó là thị trường về giảm cân đúng không nào thị trường về giảm cân thì nó luôn luôn xanh các bạn luôn luôn hot đó, thì có nhiều bạn cũng có hỏi rằng ồ thế bây giờ là khi mà em ờ, bắt đầu và em nhìn thấy trên Instagram như vậy á thì nhiều người làm quá không biết rằng là mình làm như vậy thì mình có bị cạnh tranh hay không thực sự ban đầu là tôi cũng rất là sợ điều này bởi vì thấy hàng hàng trăm người hàng nghìn người làm nhưng thực tế như vậy này các bạn bạn đang làm trên thị trường đó là hàng tỷ dân hàng tỷ người và người ta đang có nhu cầu rất là cao đó, nên cái số lượng người bán nó không có quá nhiều đâu chẳng qua là chúng ta là người đi bán hàng à, chúng ta đang tiếp thị sản phẩm này nên chúng ta nhìn thấy nhiều người đang làm giống như chúng ta thôi còn những người khách hàng á, thì họ thì không có cơ hội để họ tiếp cận được quá nhiều người như vậy đâu được chưa nào đấy nhá thì các bạn cũng có thể là lưu ý cái điều này để chúng ta dễ dàng chúng ta có một cái niềm tin rõ ràng hơn đó à, và trước khi mà tôi chia sẻ thêm á, thì tôi nói cho các bạn một cái điều ở đây đó là cái bí mật ở đây thì có phải là đâu đó chúng ta làm được khoảng 2 cho tới 3 tháng là chúng ta bắt đầu ra được cái thành quả đúng không nào đó mọi thứ nó bắt đầu từ gốc rễ không thể nào mà tự nhiên hôm nay các bạn làm ngày mai các bạn có kết quả được và tôi cũng đã làm những cái video chia sẻ cho các bạn đó đó là uh, cái cách kiếm tiền nhanh thôi ờ, không có vốn không mối quan hệ không kinh nghiệm không cần phải đầu tư tiền bạc thời gian mà ngay lập tức có kết quả thì chẳng bao giờ có được đâu các bạn đó chúng ta luôn luôn phải bắt đầu từ gốc rễ đó, chúng ta học cái cách làm chúng ta xây dựng được cái hệ thống cái system của chúng ta đó xây dựng được một cái ma trận đó và làm sao đó có tất cả cái traffic đủ mạnh đi thì hai tháng đầu tiên đây là giai đoạn bạn xây nhưng cái hai tháng đợt tiếp theo nó sẽ khác hoàn toàn so với hai tháng đầu tiên cái thành quả nó tới rất là nhanh các bạn được chưa cái thành quả nó sẽ tới đều đặn hơn cho các bạn và các bạn cũng có thể là xem cái bộ video đây đấy bạn coi cái bằng chứng thu nhập thì tôi luôn luôn tôi cập nhật thêm những video mới nhất đó để các bạn cũng có thể có đó là cái niềm tin đó là cái động lực để các bạn thúc đẩy lên nữa nhá rồi thì đối với bốn ngách ở đây thì cái điều đầu tiên chúng ta làm là gì đó thì ở đây là chúng ta cần phải lọc cái điểm gravity ở đây này giả sử đi bây giờ tôi sẽ luôn luôn tôi sẽ lựa chọn cái điểm gravity trên 30 thì cũng ở đây cũng có nhiều người sẽ lựa chọn những cách khác nhau thì uh, có thể là đó là quan điểm của mỗi người thôi nhá. nó không đúng không có sai uh, đối với tôi thì tôi thấy rằng là tôi uh, không có chạy quảng cáo đó, và tôi đang sử dụng cái sức mạnh đó là trên free traffic và khi mà tôi sử dụng Feedback như vậy thì ờ, tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm nó dễ bán nhất ờ, để tôi bắt đầu với nó hơn là cái sản phẩm bởi vì tôi không chạy quảng cáo nên chạy quảng cáo thì các bạn có nhiều bạn sẽ chọn cái điểm gravity thấp một chút nó để nó đỡ cạnh tranh đi nhưng còn đối với tôi thì tôi lại lựa chọn điểm gravity khoảng trên 30 để bắt đầu đó thì bây giờ khi mà mình chọn điểm gravity trên 30 ở đây này xong sau đó thì nó sẽ ra rất là nhiều những sản phẩm phổ biến thì bây giờ mình có thể lựa chọn lọc ở đây là điểm gravity điểm gravity đấy thì cái sản phẩm đầu tiên nó xuất hiện đó là keto 28 ngày thì đây là cái sản phẩm là quá thành công rồi đó, và kể cả bây giờ các bạn làm thêm một năm hai năm nữa hoặc là thêm nhiều năm nữa cũng không có vấn đề gì hết các bạn bởi vì thị trường luôn luôn có người mới họ luôn luôn họ có nhu cầu đó và chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm thì thực ra nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu các bạn và những cái chia sẻ những cái hướng dẫn của tôi á, là dường như đó, ờ, nó đã gọi là best nhất rồi những cái gì tốt đẹp nhất những cái gì tuyệt vời nhất rồi tôi chia sẻ cho các bạn còn các bạn nữa ngay cả khi các bạn lên thế giới thậm chí các bạn cũng gặp mấy thằng tây nó chia sẻ đó nó chia sẻ chưa chắc đã bằng những cái những video tôi chia sẻ cho các bạn đó đây là cái sự thật nha đó thì rồi này đây là cái điểm gravity này thì nếu như bây giờ các bạn nó, uh, muốn làm cái ngách về uh, về cooking đi về cooking về nấu ăn thì một cái sản phẩm mà tôi khuyến nghị các bạn có thể bắt đầu dễ dàng nhất đó là về keto được chưa keto 28 ngày đó ngoài ra thì có rất là nhiều những sản phẩm ở đây khác nữa thì bạn cũng có thể là tham khảo thêm đó, tham khảo thêm nhé rồi thì ngoài ra này uh, sản phẩm ở bên ờ, self help uh, trong cái phần là self help thì tôi đặc biệt tôi rất thích phần đó là phần là uh, về đám cưới và cái phần là mối quan hệ bởi vì sao cái phần này á, thì nó cũng sẽ nói về nhiều cái về giữ lửa gia đình cái cách làm sao đó để mà mình phát triển bản thân và mình có thể là yêu được cái người bạn đồng hành cái người yêu của mình hoặc là cái người mà vợ người chồng của mình trong gia đình thì khi mà mình làm cái ngách này đặc biệt hơn là không những là mình học được cách kiếm tiền mình kiếm được tiền trên online mà mình lại còn học được những thực sự những cái thông tin mà họ truyền đạt cho mình nữa đấy cái điều này rất là quan trọng các bạn đó, thì các bạn cũng có thể là bắt đầu với sản phẩm uh, uh, his uh, secret operation đấy, đây là một trong những cái sản phẩm mà trong nhiều năm vừa qua thì liên tục liên tục liên tục nó luôn luôn bán đắt hàng các bạn liên tục bán đắt hàng và nó cũng có những cái sản phẩm upsell thì khi mà bạn bán chỉ bán một sản phẩm thôi nhưng khi mà khách hàng người ta mua tiếp mua tiếp mua tiếp mua tiếp thì lúc này bạn vẫn được nhận tiền hoa hồng được chưa và bạn cũng ưu tiên một vài những cái sản phẩm nào nó có cái phần là affiliate pay này thì cái affiliate pay này nó chính là cái phần là nó hỗ trợ cho người làm affiliate được chưa đấy thì cái phần này đó nó có cái chính sách và cái nguồn thông tin cho những người làm affiliate marketer bạn hình dung được không nào à, à, và tiếp theo này khi mà bạn kinh doanh bạn bán một sản phẩm nào đó, đó thì gợi ý đây là bạn cũng có thể tìm thêm những cái chứng thực những cái testimonial uh, những cái review từ những khách hàng người ta đã từng trải nghiệm cái sản phẩm này rồi giả sử nhá bây giờ tôi uh, muốn bán sản phẩm là his secret operation đây thì tôi sẽ lên google tôi search đây đây đầu tiên tôi lấy cái từ khóa này ra nhá đầu tiên tôi lấy từ khóa ra sau đó tôi thêm một cái từ khóa là review chẳng hạn review thì nó sẽ có rất là nhiều người à bây giờ tại liệt tôi google tôi xong lên google search nhá đó thì sẽ ra rất là nhiều những cái review trước những cái đánh giá trước của những cái người người ta đã sử dụng cái sản phẩm này rồi đó thì bạn nó một là bạn cũng có thể là uh, tìm kiếm bằng trên Google hoặc hai là bạn cũng có thể tìm kiếm bằng mục video ở đây thì nó cũng sẽ rất là nhiều những video ở trên YouTube có sẵn rồi đây chính là cái nguồn tư liệu là cái nguồn thông tin đó, để bạn cũng có thể là tìm ra được là những cái người đã làm ra kết quả hoặc là một từ khóa khác này bạn sẽ tìm một từ khóa là testimonial testimonial đó là cái chứng thực đó cái cái chứng thực từ những người mà uh, đã sử dụng sản phẩm này và ra được cái kết quả đấy thì bạn hãy sử dụng hai cái từ khóa một là testimonial hoặc hai đó là từ review đó để bạn tìm ra hoặc là bạn cũng có thể là um, vào chính trong cái sản phẩm trong đó bây giờ nhé uh, ờ, bây giờ tôi sẽ vào cái phần là hitscriptautomation.com dành cho người làm affiliate dành cho người làm affiliate đấy bây giờ đây là có những sản phẩm upsell của họ này các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong này promote link tôi sẽ lựa chọn nó là cái mà vừa có video mà vừa có bài viết đó xong bây giờ tôi xem cái bài viết của họ đây này Hi, my name is James and just ok tắt tiếng rồi nhá cái phần cuối này nó sẽ có những cái phần đánh giá của khách hàng đây những cái phần đánh giá của khách hàng này những cái phần đánh giá của khách hàng là rất quan trọng các bạn các bạn cần phải đọc những cái đánh giá của khách hàng này thì đây chính là cái nguồn tư liệu và bạn hiểu hơn về sản phẩm cũng như là ví dụ bây giờ bạn chạy quảng cáo đi thì bạn sẽ biết được rằng cái lợi ích của sản phẩm này đem lại cho khách hàng là gì để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta đưa ra cái thông điệp quảng cáo tới đúng cái người tiêu dùng đúng không nào à, cái này rất quan trọng đấy các bạn à, và nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu với Clickbank ấy, thì cái bài tập mà tôi muốn giao cho các bạn đó là bạn phải đọc ít nhất phải 30 cho tới 50 cái sales page bán hàng khi mà bạn đọc những trang web bán hàng này thì bạn đã có một cái lượng ngôn từ rất là tốt rồi và bạn cực kỳ bạn hiểu về sản phẩm chứ không chỉ đơn giản là bạn chỉ là đi bán cái vớ vẩn đâu mà bạn hiểu về sản phẩm thực sự luôn được chưa đó thì đây là cái sản phẩm về bên marriage and relationship nha à, ngoài ra thì cũng có những sản phẩm khác ví dụ là uh, the the egg factor guide này đó cái, uh, ờ, những cái sản phẩm này rất là tốt này hình như ở đây cũng là cùng một tác giả luôn á các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé đó đó là ngách về phát triển bản thân marriage and relationship tiếp theo một cái ngách khác nữa đây là một cái ngách mà tôi cũng khá là thích và tôi cũng đang làm cái ngách này luôn đó là spiritual New a tức là về phần tâm linh đó và trong cái phần tâm linh này thì nó cũng có nhiều cái à, bây giờ tôi sẽ lọc qua một cái bộ lọc đó là 30 trở lên 30 trở lên đi thì nó sẽ có một vài cái sản phẩm đó về tâm linh về uh, Phật pháp hoặc là về thần số học bạn biết thần số học không nó là một cái từ khóa là numerology hoặc là phần astrology astrology là cái gì uh, nó có những cái cung các bạn uh, cung sử nữ cung song ngư đó thì cái này gọi là cái gì nhỉ uh, những cái cung đó thì nó gọi là numerology gọi là thần số học còn cái cái này tạm thời tôi chưa nghĩ ra tôi chưa nghĩ ra đó hoặc là nó sẽ có luật hấp dẫn đó bạn có biết luật hấp dẫn là gì không nào đó thì đây là chính xác là một cái ngách cực kỳ tiềm năng luôn không cực kỳ tiềm năng luôn các bạn bán những sản phẩm này cực kỳ chất thì trong cái ngách này thì gợi ý ở đây gợi ý ở đây tôi lọc gravity nhá gợi ý ở đây là bạn có thể kinh doanh sản phẩm để tôi, tôi bấm vào tôi coi đã mình phải coi shopbet đã đây này đây là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời nhá những cái sản sản phẩm này này rất rất là hay này các bạn chỉ cần điền uh, first name này ngày tháng năm sinh vào này sau đó nó sẽ đọc tất cả mọi thông tin nó liên quan về con, con người của bạn không về tính cách về số mệnh về mọi thứ everything đó, bạn đọc những cái um, thông tin dưới này rất là hay nó sẽ tự trả cho các bạn một cái report một cái bản đánh giá ngay lập tức luôn đó cái này rất là hay nhá nếu như mà uh, tôi làm được cái website như vậy thì thậm chí tôi bán sản phẩm này tại Việt Nam luôn nó kiếm nhiều tiền vô kể uh, tuy nhiên rằng cái sản phẩm này á tôi mới nói các bạn sản phẩm này cực kỳ dễ bán cực kỳ dễ bán bạn thấy này Gravity 225 nhìn có vẻ là cạnh tranh cao đúng không nào nhưng mà thực ra sản phẩm này cực kỳ dễ bán luôn đó nhưng cái sản phẩm này không phải là muốn xin làm affiliate là dễ đâu nhá các bạn nó cần phải có cái gì đó rồi á, thì họ mới cho các bạn làm affiliate bởi vì sao các bạn cần phải đăng ký bạn phải đây là bạn phải nộp một cái đơn để bạn đăng ký để bạn được quyền bán cái sản phẩm này của họ oh, sản phẩm này mà bạn bán sản phẩm được quyền bán sản phẩm này cực kỳ bao giàu luôn thì bây giờ làm sao để bán thứ nhất bạn phải có traffic Uh, traffic ở đây nó thể hiện qua một đó là cái kênh Instagram của bạn có nhiều lượt follower họ sẽ đồng ý cho bạn sẽ duyệt cho bạn hoặc cái website của bạn traffic lượt traffic thứ hạng cao nó liên quan về lĩnh vực của họ hoặc là bạn có kênh YouTube liên quan đó, hoặc là bạn có một cái lượng email số lượng danh sách khách hàng lớn họ sẽ đồng ý cho bạn trở thành affiliate một cái cách khác nữa à, thì bạn cũng có thể là trực tiếp chat với support của họ chat với support của họ để bạn uh, được quyền để bán sản phẩm này thì uh, thường họ sẽ để lại cái email đây này họ sẽ để lại cái email và cái ông mà các bạn nói chuyện trực tiếp ông tên là Ray Hill uh, bạn sẽ nhắn tin trực tiếp với ông này qua email bạn gửi cho ông một cái tin nhắn bảo là bây giờ uh, chào uh, ông thì bây giờ tôi muốn kinh doanh cái sản phẩm của ông đó là năm màu logic uh, năm màu logic này đó và à, bây giờ đây là những thông tin của tôi thì bạn gửi hết cho họ những thông tin mà bạn đang có thì họ sẽ duyệt ngay lập tức còn nếu như bây giờ các bạn để cho họ duyệt uh, tự động nó lâu lắm không một tuần họ mới duyệt một lần đó nhá rồi sản phẩm đầu tiên sản phẩm thứ hai đây này đây cũng là một sản phẩm rất là hot trong cái ngách tâm linh đấy trong ngách tâm linh đây how to uh, magically Ủa, mình bấm vào phần dịch cái phần này mình đọc thấy mê luôn các bạn làm thế nào để thể hiện một cách kỳ diệu đó cái cách làm sau đó để bạn có thể hút được tiền những cái gì về thịnh vượng những cái gì về sức khỏe những cái gì mà thành công về phía bạn đó đó cái, cái sản phẩm này hay lắm đó đó là một sản phẩm bán chạy nha các bạn có thể là gợi ý đó. sau này thì tôi sẽ review và hướng dẫn cho bạn cách để là bạn làm trên những traffic Instagram về YouTube về internet cho những sản phẩm này đó. còn ngoài ra đó, bạn nếu như bạn đã muốn học chuyên sâu hơn thì sắp tới thì tôi sẽ làm được một cái chương trình chương trình này thì sẽ đặt tên là um, nó tôi sẽ đổi tên đó cái khóa K02 của tôi ờ, K, K02 trên clip mà học clip banh chuyên sâu á thì tôi sẽ đổi tên nó thành là uh, Clickbank No Ads Clickbank No Ads có nghĩa là trong cái chương trình này tôi sẽ không sử dụng quảng cáo các bạn Clickbank Clickbank No Ads bạn sẽ không cần phải trả tiền hay đầu tư tiền để chạy quảng cáo mà tôi sẽ dạy cho các bạn cách để bạn triển khai hệ thống free traffic mạnh mẽ nên nó dường như là các bạn có bao nhiêu lợi nhuận là các bạn được lấy hết về luôn á à, tôi đang phân vân giữa hai cái tên một là Clickbank No Ads hoặc hai nó là Clickbank thống trị bởi vì tôi rất là thích cái từ thống trị này và dường như không phải là bạn ấy chỉ sử dụng mỗi một kênh traffic là chạy quảng cáo đối với tôi chạy quảng cáo nó đơn giản lắm các bạn chỉ là cần xét một vài cái là xong rồi và tôi đã từng tiêu vài tỷ tiền quảng cáo rồi các bạn nên tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng đối với tôi thì nó, nó quá dễ khi nào bạn chạy quảng cáo một là khi mà bạn có lãi có lãi thì chạy quảng cáo còn nếu như bây giờ mà dùng tiền của mình đi đầu tư mấy nghìn đô vào thì nó quá lãng phí nha các bạn và rất là nhiều người sắp mặt rất là nhiều người sắp mặt đó cái thứ hai đó là bạn cần phải có cần có system system ở đây là gì đó, bạn coi cái video mà tôi hướng dẫn ở trên kênh youtube của tôi ạ tôi nói rõ về điều này hơn bây giờ các bạn nếu như bạn muốn biết system là gì bạn quay lại video này này chiến lược bán hàng clickbank này đó bạn phải coi video này thì lúc đó bạn mới hiểu cái system là gì bạn phải có hệ thống không bạn phải có được danh sách khách hàng chứ không phải tự nhiên cứ khơi khơi chạy quảng cáo tới direct, direct link đâu là bạn thành công số lượng người thành công rất là hiếm rất là ít mà tỷ lệ người sắp mặt nhiều được chưa rồi tiếp theo này để tôi review tiếp cho các bạn nhé sản phẩm đây sản phẩm này cũng khá là tốt này oh khoan sorry không phải sản phẩm này không phải cái này tôi sẽ tắt nó đi nha tôi sẽ review cho các bạn sản phẩm nào mà tôi tôi làm thấy nó ra được kết quả chứ không phải chỉ là đơn giản là tôi review chơi rồi thì bây giờ là kết lại này có hai sản phẩm đây thì cái sản phẩm này là các bạn không cần phải xin quyền gì hết các bạn có thể bán được sản phẩm này nhá đó nhưng còn một sản phẩm nữa chưa tạm thời chưa tìm ra do đa phần là khi mà tôi đã lựa chọn được sản phẩm nào rồi thì mình cứ quảng bá thôi nên mình không cần phải vào trong này thêm một lần nữa đó là nhỉ ờ, tôi lựa chọn là chế độ popular đây phải không lại là cái vừa nãy rồi 75% commission tạm thời chưa tìm ra thôi tôi sẽ nợ cho các bạn trong cái ngách này nhé cuối cùng đó là tới cái phần là giảm cân và ăn kiêng đấy thì cũng như vậy này tôi sẽ lựa chọn là điểm gravity khoảng 30 thì có những cái sản phẩm nào gravity trên 30 ví dụ sản phẩm là flash belly fix này flash belly fix này là sản phẩm khá là tốt để bạn có thể bắt đầu ngoài ra nha ngoài ra tôi chỉ cho các bạn này bạn có thể lên Google bạn search một cái từ khóa đó là uh, top product product clickbank đấy top thì nó sẽ ra một từ khóa này gợi ý này top clickbank product 2019 nữa các bạn này nó sẽ ra được những từ khóa mà sản phẩm tốt để các bạn có thể quảng bá thì tự nhiên khi mà các bạn đang kinh doanh những sản phẩm tốt rồi thì tự nhiên rằng là bạn sẽ bán được dễ dàng hơn đấy này có cái từ có cái sản phẩm là flat belly fix này trong cái ờ, ngách giảm cân nha các bạn đó, keto resort này nó xếp hạng thứ ba đấy được chưa đấy <laughs> hoặc cái sản phẩm vừa nãy tôi giới thiệu cho các bạn trong cái ngách hôn nhân này hit script này hit script ovation này trong top 10 cả đấy nhá nó những ba sản phẩm đó tôi chia sẻ cho các bạn thì bạn hãy yên tâm một cái điều đây đó là không bao giờ bị hết thị trường không bao giờ hết thị trường à, thị trường thì luôn luôn có cho các bạn thì bạn ờ, cứ tiếp tục bạn nó làm và quảng bá nó lên bạn có thể xây dựng nó một hai ba năm 5 năm nữa thì nhu cầu nó vẫn còn ok rồi thì ờ, nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa thực sự giúp ích được cho các bạn điều gì đó đừng quên bấm một nút like và nếu như bây giờ bạn là một người mới tới kênh youtube của tôi thì hãy bấm vào đăng ký kênh youtube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha và cũng có thể tham gia vào trong cái group mà hiện tại thì tôi đang chia sẻ cộng đồng ở đây Ờ, bạn có bất kỳ câu hỏi gì bạn có thể tham gia vào đây và đặt câu hỏi ở đây và sẽ có rất là nhiều anh em đi trước hỗ trợ cho các bạn giải đáp thắc mắc và chỉ cho các bạn một cách tận tình nhất ok rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại bye bye